Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin mật vụ người nếm thức ăn, kẻ đóng thế. Đây là cách mà ông Putin tự bảo vệ mình khỏi bị ám sát. Anh ta hiện nay là người bị ghét nhất trên thế giới và theo báo cáo của nội bộ có nhiều triệu chứng hoang tưởng khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi Vladimir Putin hiện nay 69 tuổi, kẻ độc tài Nga đã tự phải bảo vệ tính mạng của mình suốt ngày suốt đêm. Vệ sĩ đeo cặp chống đạn và súng lục bắn nhanh, người đóng thế và nếm thức ăn chỉ là một số biện pháp phòng ngừa mà những người cai trị trong điện Kremlin đang thực hiện nhằm tránh những kẻ ám sát và những âm mưu đảo chính nhắm vào Putin. Một âm mưu ám sát mà thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Linh Dày, 66 tuổi, kêu gọi vào hôm thứ Năm cho thấy Putin đang gặp nguy hiểm như thế nào kể từ khi ông ta phát động cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào Ukraine. Vị nghị sĩ này nói rằng ai đó ở Nga cần phải hành động ngay bây giờ và hạ gục hã này. Đảng viên Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng tại Mỹ từng đóng quân ở Đức vào năm 1984 đến năm 1988 trong chiến tranh lạnh nói như vậy với đài truyền hình Fox News. Trên thực tế, cựu điệp viên KGB, người đã cai trị nước Nga như một nhà độc tài trong hơn 20 năm, từ lâu đã sống trong nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị ám sát. Đó là lý do tại sao anh ta phải lập ra đội ngũ riêng và tự gọi nó là lính ngự lâm với vai trò một đơn vị đặc biệt trong cơ quan bảo vệ Liên bang Nga FSO. Thông tin cho biết các vệ sĩ của Putin được lựa chọn rất cẩn thận với những khả năng như kiến thức về tâm lý, sức bền thể chất, khả năng chịu lạnh hoặc không đổ mồ hôi khi nóng theo báo cáo, họ được trang bị những chiếc cặp đặc biệt đóng vai trò như lá chắn bảo vệ ông Putin. Các lính ngự lâm mang súng 99mm SL-1 Vector của Nga sản xuất. Nó luôn được nạp đạn xuyên giáp. Trước khi ông Putin lên đường, các đội ngũ vệ sĩ đã lùng sục nơi điểm đến của ông ta trước nhiều tháng. Họ kiểm tra xem công chúng có đảm bảo khả năng phản ứng như thế nào và liệu khu vực đó có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu hoặc thiên tai hay không. Bất cứ nơi nào, đội bảo vệ kiểm tra họ thường sử dụng các thiết bị gây nhiễu hoặc lắp đặt để ngăn chặn các vụ nổ bom từ xa. Và các kỹ thuật viên tiến hành giám sát điện tử đối với điện thoại di động và các thiết bị khác trong khu vực này. Trên đường, đoàn xe chở Putin đi giữa một đoàn xe bọc thép dây đặc chở các lính đặc biệt của quân đoàn được trang bị súng AK, súng phóng lựu, chống tăng và tên lửa phòng không di động của quân đội Nga. Khi Putin xuất hiện trước công chúng, anh ta thường được bao quanh bởi bốn vòng an ninh rất đặc biệt. Đầu tiên và quan trọng nhất là vệ sĩ riêng của anh ấy. Những người khác thì hòa nhập ẩn danh với đám đông. Vòng thứ ba bao gồm các tay súng bắn tỉa được bố trí trên các mái nhà xung quanh. Vòng thứ tư thì quan sát bao quanh. Các cảnh sát của Putin cũng có quyền hạn rất sâu rộng. Họ có thể nghe lén, mở thư, lục soát nhà, tịch thu phương tiện bắt giữ và thẩm vấn những kẻ tình nghi. Theo báo cáo, các vệ sĩ của anh ta khi tới 35 tuổi sẽ được thay thế. Và để đảm bảo lòng trung thành của mình, sau đó họ được trao cho các chức vụ có ảnh hưởng và được trả lương cao như thống đốc một khu vực nào đó, hoặc bộ trưởng liên bang, hoặc chỉ huy các đơn vị đặc biệt và trợ lý cho tổng thống. Vào năm 2016, trang web Russian Belial thuộc sở hữu nhà nước đã xác nhận những tin đồn lâu nay rằng FSO đôi khi đã sử dụng tổng thống giả để đảm bảo an toàn cho Putin. Nó có mật danh là Body 1. Putin sau đó cũng thừa nhận rằng ông đã được đề nghị sử dụng người trông giống mình khi ông thực hiện một số chuyến đi đến Chechnya, nơi Nga đã chiến đấu với quân ly khai vào đầu những năm 2000. Nhưng sau đó, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, anh ta đã tuyên bố là từ chối những người đóng thế đó. Putin cũng không phủ nhận rằng mỗi bữa ăn được phục vụ cho anh ta đều có ai đó đến thử. Điều này là để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng chất độc. Ít nhất thì đó là những gì Kratz đã nói rằng, và ông này chính là người đã sáng lập câu lạc bộ Shape Test Shape, tức là người chủ của những người chủ. Một tổ chức ẩm thực bao gồm các đầu bếp từ những người đứng đầu của các chính phủ, nguyên thủ quốc gia và các quốc vương trên khắp nơi trên thế giới. Ben Benkrat nói với tờ báo Anh Daily Telegraph rằng vẫn còn những người nếm thử ở một số quốc gia, nhưng chỉ có điện Kremlin mọi thức ăn đều được bác sĩ kiểm tra. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Kinh Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào. Quân Nga đang bị dân quân và người Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Kinh Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga với Ukraine. Nhà báo Ngô Dân Dụng đã có bài phân tích về vai trò của Tập Kinh Bình đối với Putin trong cuộc chiến với Nga. Bài đăng trên tạp chí quốc tế với tựa đề Tập Kinh Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào? Trong tiếng Nga lại danh từ để gọi người thân là Ti, còn người ngoài gọi là Vi. Ông Vladimir Putin thường gọi những người lãnh đạo nước khác như Donald Trump, Angela Merkel, Macron là Vi. Riêng ông Tập Cảnh Bình thì được gọi thân mật là Ti. Khi lên làm chủ tịch Trung Quốc, chuyến xuất ngại đầu tiên của Tập đã đi gặp Putin. Tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2, hai người tuyên bố tình hữu nghị giữa hai nước là vô giới hạn. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Khi Putin tấn công xâm lược Ukraine, Tập Cảnh Bình phải đi hàng nôi. Bắc Kinh không chống chọi, sống cuộc xâm lăng nhưng vẫn kêu gọi mỗi nước phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Tập Cảnh Bình không muốn chấm dứt quan hệ thương mại với Mỹ và châu Âu, nhờ đó Trung Quốc đã phát triển, nhưng cũng không muốn thấy kinh tế Nga sụp đổ và chế độ Putin chấm dứt. Putin cho rằng kinh tế Nga có thể chịu đựng được các đòn cấm vận của phương Tây nhờ vẫn còn mua bán với 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Tập Kinh Bình cũng tìm cách giúp. Một biện pháp cấm vận mạnh nhất là không cho các ngân hàng Nga sử dụng SWIFT, một hệ thống thông tin giúp các ngân hàng khắp nơi trên thế giới thanh toán tài sản với nhau. Ví dụ, một ngân hàng ở Morocco nhận được ngân phiếu bằng đô la Mỹ từ một ngân hàng ở Chile thì SWIFT giúp họ việc thanh toán. Một số tiền được ghi thêm vào chương mục của ngân hàng Marco, đồng thời cắt đi trong tài khoản của ngân hàng ở Chile. Thế là xong, coi như tiền trao cháu múc qua computer, máy tính. Nếu không sử dụng được SWIFT, tất cả các dịch vụ mua bán của Nga với nước ngoài sẽ bế tắc vì tiền không chuyển qua, chuyển lại được. Mỹ đã dẫn đầu các nước lớn nhất châu Âu châu Á đã cấm vận ngân hàng Nga dùng SWIFT, nhưng Ấn Độ vì Trung Quốc thì không. Tập Kinh Bình có thể giúp kinh tế Nga né tránh đòn tài chính này như thế nào là câu hỏi cũng được đặt ra. Trung Quốc đã chuẩn bị từ năm 2015 thiết lập một hệ thống thanh lý giữa các ngân hàng quốc tế gọi tắt là CIPS. Mục đích của họ là làm cho đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc quan trọng hơn, không lệ thuộc vào đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại quốc tế. Đây là hình ảnh trụ sở Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc. CIPS có thể được làm một cái phao cứu cho Ngân hàng Nga khi bị suýt tẩy chay, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Số ngân hàng trên thế giới sử dụng CIPS rất nhỏ, số giao dịch thì quá ít. Trong quý thứ 3 năm 2021, mỗi ngày trung bình chỉ có một 13.000 vụ giao dịch quốc tế đi qua CIPS. Cùng thời điểm đó, SWIFT thực hiện 40 triệu vụ mỗi ngày. Chưa kể 80% các vụ trao đổi trong CIPS vẫn đi qua SWIFT, nếu không thì đô la và quốc gia euro không di chuyển được. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn nhất của các ngân hàng Nga, nguy hiểm nhất là các biện pháp cấm vận vòng ngoài. Bất cứ doanh nghiệp hoặc ngân hàng của nước nào còn giao dịch với Nga sẽ bị chính phủ Mỹ cấm vận theo. Chúng ta còn nhớ vụ bà Mạnh Vãn Chu Phó Chủ tịch công ty Huawei bị cảnh sát Canada bắt giữ hơn một năm. Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạch Vãn Chu qua Mỹ để xét xử. Lý do là Huawei đã bán hàng cho Iran, vi phạm lệnh cấm của Mỹ. Tương tự, bất cứ ngân hàng nào của Trung Quốc giao dịch với một ngân hàng của Nga cũng sẽ bị cấm vận vòng ngoài. Các ngân hàng Trung Quốc không muốn bị Mỹ cấm vận sẽ phải tẩy chay Nga. Theo nhật báo Financial Times, vào ngày thứ Năm mùng 3 tháng 2, hai ngân hàng phát triển của Trung Quốc đã ngưng mọi dự án đầu tư ở Nga và Belarus, hai nước đang bị Mỹ cấm vận. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi SWIFT và sau đó điều này đã được thực hiện. Hai ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc là Trung Quốc Ngân hàng và Ngân hàng Công Thương cũng ngưng không cho vay tiền mua nông sản của Nga. Miếng võ cấm vận vòng ngoài rất nguy hiểm vì ràng buộc các ngân hàng của cả thế giới, trừ những ngân hàng quá nhỏ chỉ hoạt động trong một địa phương. Vào năm 2020, chính phủ Mỹ đã cấm vận bà Lâm Quách Nguyệt Nga, trưởng cơ quan hành chính Hồng Kông khi bà áp dụng luật an ninh của Trung Quốc. Tất cả các ngân hàng, kể cả ngân hàng Trung Quốc hay Hồng Kông đều phải thi hành, không dám vi phạm. Theo bản tin Bloomberg, bà Nguyệt Nga đã lãnh lương khoảng 5,2 triệu đô la Hồng Kông, tức là bằng khoảng 672.000 đô la Mỹ mỗi năm bằng tiền mặt vì bà nói rằng tôi không thể dùng chương mục ở một ngân hàng nào cả. Bất cứ ngân hàng nào cho bà Nguyệt Nga ký ngân phiếu sẽ bị cắt đứt khỏi mạng lưới tài chính dùng đô la Mỹ trên thế giới. Vì áp lực cấm vận vòng ngoài, các định chế tài chính của Trung Quốc sẽ phải chấm dứt mọi quan hệ với các ngân hàng Nga, tự động theo lệnh cấm vận của Mỹ. Họ cần đô la và đồng euro, không cần đồng rúp. Putin đã làm cho cả thế giới đứng về cùng một phía, bênh vực Ukraine. Các nhà lãnh đạo Anh, Úc, Nhật Bản chính thức gọi tên một mặt trận độc tài chuyên chế của Trung Quốc với Nga. Đây là hình ảnh chợ của người Việt Nam lớn nhất Kharkov bị cháy vì bom đạn. Cuộc xâm lăng Ukraine đánh thức cả các nước Á Châu lo lắng an ninh cho chính mình. Lần đầu tiên kể từ năm 1978 đã cấm vận Việt Nam vì đánh Campuchia. Singapore cũng đã ra lệnh cấm vận với Nga. Câu hỏi lớn ở Á Đông là liệu Trung Quốc có bắt trước Putin và đánh Đài Loan hay không? Và có thể những cơ hội này họ chiếm nốt những quần đảo ở trường xa của Việt Nam. Cũng không biết, nhưng các nước đều phản ứng trước nhất trí ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga. Thủ tướng Nhật Bản Kishida kết án Nga đã dùng vũ lực thay đổi chính quyền một nước khác là vi phạm một quy tắc quốc tế căn bản. Chính phủ Nhật cho phép 210.000 tấn khí đốt lỏng LNG mà Nhật mua được chuyển đường sang châu Âu đáp ứng để kêu gọi của Mỹ giúp châu Âu bớt lệ thuộc vào khí đốt nhập cảng từ Nga cựu thủ tướng Nhật Abe còn nói rằng nước Nhật phải chấp nhận cho Mỹ đem vũ khí nguyên tử vào nước mình. Đây là một ý kiến quá táo bạo. Abe muốn báo cho Tập Cận Bình biết hành động của Putin có thể gây ra những hậu quả như thế nào. Một bài học cho Mỹ và châu Âu là đáng lẽ phải viện trợ nhiều vũ khí tự vệ, hỏa tiễn, chống, xe tăng và máy bay cho Ukraine sớm hơn trước khi Putin tấn công.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 để bàn về các biện pháp trừng phạt Nga mạnh tay hơn nữa. Và sau đó các gói trừng phạt đã được tung ra làm Nga choáng váng. Ukraine đã cung cấp tới 70% số dầu nấu ăn Trung Quốc nhập cảng. Ukraine nằm giữa Nga và châu Âu cũng giữ một vị trí chiến lược trong kế hoạch nhất đới nhất lộ của Tập Kinh Bình. Nhiều đường xe lửa, xa lộ, ống dẫn dầu nối châu Âu và Nga chạy qua Ukraine. Tập Kinh Bình có thể tiếp tục ủng hộ Vladimir Putin nếu tin rằng Ukraine sẽ biến mất, bị nhập vào nước Nga. Và nếu nghi rằng Putin sẽ thất bại, nước Ukraine sẽ còn đó mãi mãi, Tập Cận Bình sẽ dần dần xoay chiều. Vào ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện thoại cho Ngoại trưởng Ukraine nói với ông Dimitro rằng Trung Quốc luôn luôn tôn trọng nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, quốc gia. Trước đây, Trung Quốc cũng tỏ ý thông cảm với Nga, lo lắng về an ninh khi thấy NATO bành trướng. Bây giờ, Vương Nghị lại nhấn mạnh với Dimitro rằng không thể bảo vệ an ninh một vùng bằng cách bành trướng quân sự. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang bị người dân Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Cận Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga với Ukraine mà gần đây Pháp và Đức đã cố làm nhưng chưa có kết quả. Sẽ đến lúc Putin muốn rút ra khỏi Ukraine, chỉ cần vẫn giữ được thể diện. Châu Âu, Ukraine và Mỹ cũng chỉ muốn hòa bình. Tập Kinh Bình có thể mời các phe tới Bắc Kinh đàm phán. Tập chỉ cần chọn gửi thư mời trước hay sau ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội vào cuối năm 2022 thì có lợi hơn hay không? Tất cả đều bỏ ngỏ và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến chiến sự vào thời gian tới.